các con hãy cùng nhìn vào nội dung muốn tính giá trị của biểu thức. Thông thường thì các con phải thực hiện nhân chia trước và cộng trừ sau. Đấy là với những phép biểu thức, với những biểu thức có phép tính nhân, phép tính chia và cả cộng trừ nữa. Thế còn nếu có cộng trừ không và nhân chia không thì chúng mình đều biết phải thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải rồi, đúng không nào? Với biểu thức có chứa ngoặc đơn thì các con phải làm trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Và số 0 trong phép tính nhân cũng rất quan trọng. Các con thấy số nào nhân với 0 thì cũng bằng 0. Như vậy nếu như người ta yêu cầu chúng mình tính giá trị của biểu thức tích của hai ngoặc đơn chẳng hạn, trong đó có một ngoặc đơn là 0 thì chúng ta không cần phải đi tìm ngoặc còn lại nữa là bao nhiêu. Khi đó ta sử dụng số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Và số nào nhân với 1 thì cũng bằng chính số đó. Đấy là các con vận dụng để thực hiện. Và để các con hiểu rõ bài hơn, biết cách tính nhanh, biết cách tư duy thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau vào từng phần một nhé.